Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chỉ ở xa Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại Mình phải trải qua Bạn đừng khóc mà Bọn mình sẽ lớn sẽ đi trên những con đường mới Là chưa hôm nào đến lớp sớm như hôm nay trời nắng nhẹ êm đêm gió lay là cảm xúc khó nói chi biết đừng ngẩn ngơ nếu ta áo dài bay bay sẽ giật buồn và sẽ hận hụt sau hôm nay ta cách xa rồi đến bao giờ được thế một lần chở nhau thong dong trên chiếc xe đạp mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa Để mình được sống trọn vẹn khoảnh khắc thiêng liêng lúc này Để đừng quên lãng, để đừng phai nhạt để lần cuối ta bên nhau sẽ kéo dài mãi mãi mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại mình phải trải qua bạn đừng khóc mà bọn mình sẽ lớn sẽ đi trên những con đường mới bạn ơi Bạn có nhớ đến lúc lớp bỗng bị kiểm tra Một đứa học nhăn cả bọn chép luôn Rồi có nhớ đến lúc lỡ trốn học vài hôm Sáng ra đi xem phim bao cả giam Sẽ rất buồn và sẽ hận hụt Sau hôm nay ta cách xa rồi một lần chở nhau thong dong trên chiếc xe đạp mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa Để mình được sống trọn vẹn khoảnh khắc thiêng liêng lúc này Để đừng quên lãng để đừng phai nhạt để lần cuối ta bên nhau sẽ kéo dài mãi mãi mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại mình phải trải qua bạn đừng khóc mà bọn mình sẽ lớn sẽ đi trên những con đường mới bạn ơi Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chỉ ở xa Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại Mình phải trải qua Bạn đừng khóc mà bọn mình sẽ lớn sẽ đi trên những con đường mới bạn ơi